nếu như từ trước đến nay chúng ta thường hít vào và thở ra nó liền một mạch thì cái cách à, thở này kể cả lúc hít và lúc thở thì nó theo kiểu bậc thang nó tương thành từng nấc một hai ba bốn năm đấy chứ nó không phải hít một cái thở ra một cái mà mình hít mình sẽ hít hít hít hít hít năm lần thở thở thở thở thở năm lần thì tôi sẽ làm mẫu của anh chị à, à, cùng xem và trong đó lát nữa chúng ta làm nhé nhưng mà nhớ là chúng ta hít vào bằng mồm thở ra bằng mũi khi cô bác anh chị tập ý, thì không cần phải hít to như tôi đâu nhưng bây giờ tôi cố tình hít thở to để cô bác anh chị nghe thấy mà biết cách làm thôi chứ là lúc tập không phải hít thở to như tôi nha và cũng không phải thè lưỡi như, như, như kỹ thuật thở lúc trước nữa đơn giản là mình hít vào bằng mồm thở bằng mũi chứ không cần phải thè lưỡi không cần phải cuốn lưỡi Có các chị dung ra chưa ạ? Hít vào bằng, miệng 5 lần cách nhau 1, 2, 3, 4, 5 Sau đó lại thở, thở, thở, thở, thở Sau đó lại hít, hít, hít, hít, hít nha Chúng ta cùng bắt đầu làm Có thể mở mắt, có thể nhắm mắt sau đó chúng ta ngậm miệng lại và hít chút nín thở ra